Courage is more than a daring deed. It's the breath of life and a strong man's greed. Xin chào các bạn. Hôm nay có lẽ tất cả chúng ta đều đã biết về cái câu chuyện uh, anh Mạnh đã cứu được à, đứa cháu bé rơi từ tầng 12 xuống. Thì uh, nhân cái dịp đầu năm mới này mình sẽ xin cảm hứng sinh thơ thì mình sẽ đọc một bài thơ về cái lòng dũng cảm bằng tiếng Anh. Mình thấy là cái bài thơ này nó rất đúng với anh Mạnh nhưng ngoài ra thì có lẽ là trong cái dịp năm mới này với rất nhiều thử thách trong năm 2021 có lẽ là tất cả chúng ta cũng cần đâu đó một cái lời chúc và một cái um, lòng dũng cảm. Ok. Thì đây là một bài thơ tên là Courage của Edgar Albert Guest. Mình sẽ đọc cho các bạn nghe nhé. Courage isn't a brilliant dash, a daring deed in a moment's flash. It isn't an instantaneous thing, born of despair with a sudden spring. It isn't a creature of flickered hope, or the final tug at some slipping rope, but it's something deep in the soul of man that is working always to serve some plan. Courage isn't the last resort in the work of life or the game of sport. It isn't a thing that a man can call at some future time when he's apt to fall. If he hasn't it now, he will have it not, when the strain is great and the pace is hot. For who would strive for a distant goal must always have courage within his soul. Courage is in a dazzling light that flashes and passes away from sight. It's a slow, unwavering, ingrained trait, with the patience to work and the strength to wait. It's part of a man when his skies are blue it's part of him when he has work to do. The brave man never is freed of it. He has it when there is no need of it. Courage was never designed for show. It isn't a thing that can come and go. It's written in victory and defeat, and every trial a man may meet. It's part of his hours, his days, and his years, back of his miles, and behind his tears. Courage is more than a daring deed. It's the breath of life and a strong man's greed. Đây là bài thơ mình xin đọc để tặng anh Mạnh. Rất cảm ơn anh vì đã đem lại một nghiệm cảm hứng cho năm nay. Bây giờ với các bạn mà yêu thích học tiếng Anh thì mình à, sẽ tạm dịch và mình sẽ phân tích cái bài thơ này à, để xem nó ứng với anh Mạnh ở chỗ nào và à, chúng ta có thể hiểu cái bài thơ này theo ý nào nhé. Đây là cách hiểu riêng của mình thì các bạn nếu có cách hiểu khác cũng có thể uh, đóng góp đúng không đây chúng ta cùng tự học với nhau thì tất cả các cái ghi chú và các cái uh, đấy, của này uh, mình sẽ cho hết vào trong một cái đường link ở uh, trong phần description của video này các bạn có thể theo dõi nhé ok chúng ta bắt đầu với câu đầu tiên của bài courage lòng dũng cảm ok courage isn't a brilliant dash dash ở đây có nghĩa là lao mình về phía trước mình rất nhanh ok courage isn't a brilliant dash có nghĩa là cái lòng dũng cảm nó không thể hiện ở trong một cú lao mình ra phía trước nhanh à nhiều người sẽ có hỏi là tại sao anh ấy rõ ràng là uh, anh ấy nổi tiếng vì mà vì anh ấy lao mình cứu đứa bé mà cái lòng dũng cảm thì lại không phải lại trong câu bài thơ này là courage isn't Đấy. thì rõ ràng là gì cái lòng dũng cảm của anh ấy chúng ta không đánh giá bằng cái hành động uh, không phải chỉ có mỗi cái hành động lao mình ra đó mà nó chính là cái sự dũng cảm nó nằm ở cái việc là anh à, là uh, anh ấy là người đã từ đầu đến cuối anh thậm chí là chúng ta cũng có thể thậm chí chúng ta cũng có thể tranh cãi là anh có bắt được đứa bé không tuy nhiên chúng ta không đánh giá cái chuyện là cái kết quả đó mà chúng ta đánh giá cái cái lòng dũng cảm của anh là thể hiện cái việc ngay từ việc anh ấy lao mình và anh ấy quyết định uh, cứu đứa bé anh ấy lao mình lên mái tôn và anh lao mình về trước có bắt được hay không thì nó cũng đã thể hiện cái lòng dũng cảm rồi Đấy cái cái thòng dũng cảm nó không thể hiện là cái, cái cái kết quả cuối cùng mà là nó là ở một cái hành động lao mình phía trước thôi mà nó, là tổng hợp của tất cả những hành vi thái độ và cái lối sống đấy thì nó sẽ ờ, thì ý của cô này nó là như thế tức là nó không chỉ nằm trong cái cái hành vi đó ok a daring deed in a moment's flash tức là nếu đã có lòng dũng cảm thì nó không thể hiện ở chỉ có một khoảnh khắc thôi ok ừ. in a moment's flash một cái giây phút chớp qua thôi ok It isn't an instantaneous thing. Đây không phải là một hành động nhất thời. Mà để có được hành động dũng cảm như vậy thì đã phải tôi luyện, đã phải rèn luyện, đã phải um, có thể là trải nghiệm, đúng không ạ? Qua và nó thành cái bản năng của mình, thành bản tính của mình rồi chứ nó không thể hiện chỉ trong một lần một hành động này thôi. Okay. Instantaneous chúng ta có instant noodle là mình ăn liền đúng không ạ? À, instantaneous là nhất thời, tức thì nó không phải là một cái tức thì mà để được có những hành động như thế nó đã thành phải thành một thói quen thành một cái tính cách rồi. Ok. Born of despair with a sudden spring. Ok. Spring ở đây thì không phải là mùa xuân mà là cái lò xo hoặc là một cái động lực gì nó đẩy mình về phía trước rất là mạnh. Ok. Thì đấy, chúng ta không phải là born of despair, despair là sự tuyệt vọng, ok? Desperate và có tính từ là desperate, danh từ là despair. Thì cái hành động dũng cảm này không phải là được xuất phát từ cái sự tuyệt vọng, đúng không ạ? hoặc là không phải xuất phát từ một cái ờ, một cái áp lực bất ngờ mà rõ ràng là đây là một cái đứa bé mà là cũng không phải là con của anh ấy đúng không ạ không phải anh bị dồn vào đường cùng và tự nhiên bị ép vào thế đường cùng thì anh mới dũng cảm mà đây là rõ ràng là đây là một người dưng trên đường và đã đi ngang qua và đã thấy và, và không có ai bắt anh ấy và, và anh đã lao ra cứu đứa bé thì nó không phải là đấy, đấy cái, cái cái courage này nó không sinh ra từ việc anh ấy bị dồn vào đường cùng mà rõ ràng là anh ấy đã rất là dũng cảm là và và và cái nó ứng với cái hành vi hàng ngày của anh ấy ok it isn't a creature flickered hope hope ở đây là không phải dây hộp <laughs> hope ở đây là à, là hy vọng đúng không Flickered, flicker tức là le lói nhấp nháy tức là tình yêu bình thường cái hộp chúng ta nói về rất là mãnh liệt đúng không nhưng mà lại flicker flickered hope một cái một cái gọi là hy vọng nhe nhói thôi đấy. thì đây cái, cái cái courage nó là một cái gì đấy nó to nó mạnh và vững bền chứ nó không phải là cái gì le lói đến cuối mới lộ ra đúng không ạ or the final tug at some slipping rope đúng không rope chính là cái um, rope chính là cái uh, gọi là cái cái cái dây uh, uh, một cái dây bện một cái dây thừng đúng không slipping rope slip có nghĩa là trượt đúng không final tug chúng ta có trò tug of war tức là trò kéo co Okay, tug of war the final tug tức là cái lần kéo chơi với cuối cùng vào một cái um, cái, cái cái cái dây thừng đang trượt có nghĩa là gì cái courage nó không xuất hiện ở cái viện chuyện là đến lúc nguy hiểm mà đến lúc chân đến nhảy rồi mình mới thể hiện dòng lòng dũng cảm ở cái giây phút cuối cùng nó, mà theo mình thì cái bài thơ này nó mới nhấn mạnh là cái courage nó sinh ra từ bên trong có thể là bản năng cũng có thể là sự uh, rèn rũa bởi vì anh cũng cho chia sẻ là anh cũng đã có từng ờ, đã nhiều lần uh, làm có những hành động này kia và anh được tha thứ rồi thì chính vì thế anh mới trân trọng cuộc sống hơn và anh ấy, um, anh anh ấy muốn là đóng góp lại cho đời nhiều hơn đấy thì có những người thì là uh, courage là từ bản năng ra sẵn rồi nhưng có những người thì một phần là bản năng và một phần là cũng do là cuộc sống nó rèn luyện cho mình ok thì cái thì khi cái cái, cái, cái dũng cảm này nó không phải chỉ xuất hiện vào cái giây phút cuối cùng khi mình khi mình lao ra mình chơi với mà nó nó, nó là cả quá trình okay. the final target is but it's something deep in the soul of man đấy nó không phải là những tất cả những cái ở trên nhưng nó là những cái gì rất là sâu thẳm trong lòng một con người deep in the soul of man that is working always to serve some plan đấy. mà nó luôn luôn là bùng cháy luôn luôn là tồn tại hiện diện và làm việc không ngừng nghỉ để mà phục vụ một cái lý tưởng một cái gì đấy nó lâu dài và nó vĩnh cửu hơn to serve some plan có thể là God's plan có thể là có thể là lý tưởng của Chúa có thể là một cái là tiếng gọi hoặc là một cái lời nào đó chúng ta không biết ok đây là bài thơ nó để chúng ta tự interpret tự tự tự tự tự hiểu tự dịch ừ. courage isn't the last resort resort này thì không phải là gì à, <laughs> không phải không phải là cái chỗ à, nghỉ ngơi uh, resort để, để, để ấy mà last resort tức là một cái phương án cuối cùng và cái lựa chọn cuối cùng Đấy. Courage không xuất hiện khi chúng ta bị ép vào đường cùng. Nếu ép vào đường cùng mới courage thì cũng không hẳn là courage lắm, đúng không? Isn't the last resort. Okay. In the work of life or the game of sport. Đấy. Cái này không phải là trò chơi, đúng không? Uh, game of sport isn't a thing that a man can call không phải là cái thứ mà cứ muốn là mình gọi đến còn không sao mà cất đi không dùng ok nó luôn là thứ hiện diện ok it is at some future time when he's apt to fall Đấy, không phải là cứ đến lúc cần phải dũng cảm đến thua đến nơi rồi is apt to fall đến, đến rơi chơi với đến nơi rồi thì mới gì courage Đấy, mà chúng ta phải courage always ok if he hasn't it now he will have it not Đấy, nếu đã không có bây giờ thì sẽ không bao giờ có ok tức là lúc nếu mà không có vào lúc này không có thường thường trực thì sẽ không bao giờ có cả okay. when the strain is great and the pace is hard Đấy, nếu mà lúc bình thường đã không có thì lúc vào hiểm nguy cũng không gọi là courage Đấy, the strain is great strain là áp lực okay it's great áp lực rất lớn is the strain is great and the pace is hard pace is hard nghĩa là gì cực kỳ là uh, cái cái cái nhịp độ cái, cái nhịp, nhịp độ cực kỳ là cấp bách ok rất, rất là nóng bỏng Đấy. for who would strive for distant goal Đấy. ai dám uh, cố gắng để đến một cái mục tiêu xa vời ok for who would strive for a distant goal Đấy. ai ai muốn đi được đến cái đích dài thì phải có gì phải có must always have courage within his soul đấy luôn luôn phải có cái dũng cảm này ngự trị sẵn trong người trong hồn trong tâm hồn rồi chứ không phải là đến lúc cần mới có hoặc là thỉnh thoảng mới có ok courage isn't a dazzling light không phải là một cái gì đấy nó gọi là đúng không không phải là một cái ánh sáng gọi là hấp dẫn nhấp nháy các kiểu ok that flashes and passes away from sight nó không phải là một ngôi sao sẹt mà lúc cần thì sẽ xuất hiện ok ờ, lúc là lói sáng lên xong rồi lúc sau thì chả thấy đâu ok away from sight Okay. Hmm. That flashes and passes away from sight. Pass away đi ngang qua. Flashes là le lói. Okay. From sight. Sight chính là chúng ta danh từ của see đúng không? It's a slow, unwavering, ingrained trait. Okay. Đây là cái từ gì? slow một cái chu trình rất là chậm unwavering không nhân nhượng đấy đa số mọi người sẽ dùng cái nhân nhượng như kiểu deny hay là những cái từ gì đấy chúng ta có từ unwavering unyielding, okay, and uh, slow, unwavering, ingrained, có sẵn rồi, inherent, innate, đúng mình đã sinh ra với có những cái gì rồi và mình sẽ phải cultivate, mình sẽ phải uh, sẽ, sẽ phải tôi thôi thôi luyện và nuôi dưỡng dần cái cái courage này, unwavering, này, không khoan nhượng, okay. Chúng ta thường biết từ khoan, khoan nhượng là kiểu compromise, nhưng mà để chúng ta có slow, unwavering, một cái từ rất hay những từ mà ờ, rất hay bây giờ rất hay dùng mà tôi thấy rất là sang rất cực kỳ hay đúng không? Ungraving with the patience to work đấy cái courage cái courage nó không phải thể hiện là một cái hành động lao phía trước không mà nó nó còn thể hiện là người nào mà có cái patience có cái cái sự kiên nhẫn sự nhẫn nhịn chịu đựng thì đấy cũng là một dạng courage ok đấy, chứ không phải là chỉ có lao mình về phía trước những cái lúc cần kíp thì mới gọi là courage mà cái cái sự dũng cảm đó chính là cái sự nhận ra à, vậy sẽ diễm chấp nhận à, và làm những hành động đó resumed okay with the patience to work the patience to work and the strength to wait right? cái năng lực mà gọi là à, chờ đợi chịu đựng um, để tìm thời cơ đến lúc cần cũng là một cái năng lực mà đòi hỏi phải sự phải, phải sử dụng cao và phải có bản lĩnh mới làm được đúng hơn là gọi là bản lĩnh ok and the strength to wait đấy cái courage nằm cái ở trong cả cái đấy it's a part of a man when his skies are blue ok à, nó là một phần của ờ, khi thắng không kêu bại không nản tức là cái courage sẽ nằm trong cả a man when his skies are blue ok hmm. Thế kể cả khi mọi thứ đang thuận lợi His skies are blue, trời đang xanh chứ không phải trời mây mưa đúng không? Không phải trời tối đen như mực yeah, nhưng mà it's part of him and he has work to do Đấy, kể cả khi skies are blue kể cả khi rảnh rang kể cả khi mọi thứ thuận lợi và đang đang rất là uh, tích cực đang đang rất, rất là tương lai sáng lạng nhưng kể cả khi bận bịu kể cả khi có có một cái sứ mạng vẫn có thể phải thể vẫn phải có cái sự courage the brave man never is freed of it okay. người nào mà đã dũng cảm rồi thì không bao giờ có cái trạng thái free được it tức là hoàn toàn không có đúng không chúng ta có chữ duty free duty free có nghĩa là gì à, miễn thuế tức là có cái free có nghĩa là không có đấy, cứ cái gì free rồi đấy đúng không thì là, là thì thì là lại không có ở đấy thì free được it tức là thực ra cái courage nó luôn luôn đi kèm với cả người dũng cảm chứ nó không bao giờ à, lại có cái đoạn là rời xa mình okay. never is free of it he has it when there is no need of it ok đấy thì một lần nữa mình thấy câu này lại rất giống với cái trường hợp của anh ấy tức là rõ ràng là trong trường hợp này là tất cả mọi người đều đứng xem nhưng không ai không ai lao vào ờ, và, và và chỉ có anh này không ai đòi anh phải phải lao cả nhưng anh lại vẫn lao then there's no need of it thì đấy là lý do mình đánh giá rằng là thì nếu mà là con anh thì anh lao ra thì lại là có khi chuyện thường đúng không ạ nhưng đây là con người khác ờ, và và rất tích tắc thôi when there's no need of it không ai bắt được anh nhưng anh vẫn làm ok courage was never designed for show này đấy đây là một cái sự gọi là uh, không phải là lúc cần thể hiện cái courage mình mới khoe ra ok never designed for show này không phải là cái để mà sâu ra để mà để mà khoe mẽ ok anh ấy rất là gọi là khiêm nhường it isn't a thing that can come and go không phải là một thứ dễ đến dễ đi không phải là một thứ mà nay đây mai đó ok it's written in victory and defeat Đấy. cái courage nó thể hiện cả trong những lần chúng ta chiến thắng và cả những lần chúng ta thất bại. Okay. Victory and defeat and every trial a man may meet Đấy, và cả những cái thử thách một cái trial mà mọi người sẽ gặp gặp phải trong cuộc đời mình. Okay. It's part of his hours, his days and his year nó luôn luôn ngự trị trong mình từng phút, từng giây, từng ngày, từng tháng, từng năm. Okay. Back of his miles and behind his tears thì tương là chúng ta câu đủ đây là at the back at the back of his smiles Đấy, tức là ẩn chứa đằng sau từng nụ cười thì nó là sự dũng cảm ẩn chứa đằng sau những cái giọt nước mắt cũng là sự dũng cảm and behind his tears okay. courage is more than a daring deed cái một lần nữa chúng ta nhắc lại cái courage nó không phải chỉ thể hiện ở một cái hành động nó là thói quen nó là cái luôn ngự trị chúng ta more than a daring deed a daring deed một hành động dũng cảm Đấy. Tiếng là thường lại nói là a daring thing đúng không? Chúng ta có, nhưng mà chúng ta có từ rất hay là a daring deed. Cái deed là một cái hành động, một cái một cái việc gì đó là cách nói rất là sang của cái something uh, something courageous, something brave. Okay. More than a daring deed, hành động dũng cảm. It's the breath of life, uh, tồn tại trong từng hơi thở. Okay. And a strong man's creed. Creed là, là một cái đức tin. Okay. Undying creed. Okay. It's a breath of life, nó tồn tại trong từng hơi thở, nó là hơi thở của sự sống. À, nó tồn tại trong cái đức tin, bản lĩnh vững bền của một con người dũng cảm. Okay, and a strong man, một con người mạnh mẽ. A strong man creed. Rất cảm ơn anh Mạnh đã không nhận là người hùng nhưng mà anh anh không hùng thì anh cũng là mạnh đúng không? À, và đó là những cái mà cực kỳ tuyệt vời à, cảm ơn anh đã làm cảm hứng cho à, năm 2021 năm của con trâu này ok năm con trâu à, các bạn có thể uh, theo dõi thêm những cái video clip dài hơn ở trên kênh uh, ờ, Aninova ờ, Podcast hoặc là chúng ta sẽ có những cái vlog ngắn hơn, xúc tích hơn như thế này ở trên kênh chính Aninova. Xin cảm ơn các bạn.